Tứ trọng ân, ân nào quan trọng nhất? Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Trưởng lão Thích Thông Lạc. À, bây giờ mấy con còn hỏi thêm gì thì nữa không? Con hỏi thầy con không hỏi ờ, những đề con con thỉnh <coughs> chúng con thì mới tập tu không biết về những đề là trân trọng ăn đó thầy bốn cái ăn ừ. ăn à, tam bảo ăn đất nước ăn thầy tổ và ăn cha mẹ ừ. là cái ăn nào quan trọng nhất ờ, thầy cho con biết à, con nói chung bốn cái ân này gọi là tứ trọng ân là bốn cái ân trọng rất trọng thì cái ân sinh thành cha mẹ là cái ân quan trọng nhất bởi vì không có cha mẹ sinh thành thì mình không có cho nên ân thầy tổ vẫn phải sau cái ân của cha mẹ vì người sinh thành mình mới có mình mà có mình bây giờ mới có thầy tổ dạy mà không có cha mẹ sinh mình thì thầy tổ dạy ai đây con hiểu không cho nên bây giờ không có cha mẹ sinh thành mình thì cái ơn đất nước này con có không mà gọi là ơn đất nước cho nên cha mẹ là trước tiên hết rồi con trước tiên cái ơn đó là ơn trọng trọng ơn nhất là ơn của cha mẹ đó. À, còn những cái ơn khác đều là lần lượt nó sắp xếp theo thứ tự của nó mà chúng ta thọ bốn cái trọng ân này bốn cái trọng ân nếu không có đất nước độc lập nếu không có một đất nước yên ổn phỏng chúng ta ở yên được không thế nên chúng ta phải nhớ cái ơn nhớ ơn của tổ tiên của đất nước của chúng ta nếu mà không có tổ tiên của chúng ta dùng vậy để đuổi giặt ra khỏi đất nước thì đất nước chúng ta bị nô lệ và bây giờ mình trở thành những người nô lệ cho đất nước khác họ muốn sai chúng ta làm gì họ lâu đầu chúng ta ra họ muốn giết chúng ta lúc nào họ cũng làm được hết vì họ đâu có thương mình chỉ có người giết mình mới thương người diệt mình đó, cho nên vì vậy cái ơn đất nước rất cũng nặng lắm mà cái ơn đất nước không có nghĩa là mình nhớ cái ơn của những người đang sống đây mà tổ tiên chúng ta từ xưa đến giờ Trưng Dương Triệu Ẩu là những tổ tiên của chúng ta người đã gây dựng được đất nước này để đem lại được cái nền độc lập từ xa xưa kia chứ không phải mới đây và gần đây là những người ừ, phải trải xương máu để đuổi giặc ra khỏi đất nước để đem lại sự độc lập cho đất nước chúng ta thì cái ân đó làm sao chúng ta quên mấy con trong đó có cô bác có anh chị em chúng ta cũng chết ở trên mảnh đất này chứ đâu phải không đó là cái ân đất nước nói ơn đất nước tức là nhớ ơn của những người để vì quê hương này mà để đem lại cái sự độc lập cho dân tộc của chúng ta đó là chúng ta nhớ ơn được như thầy muốn nói như vậy để thấy một câu hỏi về tứ trọng ân rất nặng nhưng mà cái nặng nhất là ơn cha mẹ làm người đừng quên nhớ ơn của cha mẹ nghĩa là khi cha mẹ cực khổ nuôi mình lớn khôn mà hở một chút mình nuôi lại cha mẹ có chút thì này nọ kia rằng ri đủ thứ thì không nên làm được đâu. không nên đấy mới còn nhớ kỹ những điều mà thầy nói không nên làm gì Ừ. hôm nay mấy con hỏi thầy gì thêm nữa không? dạ vâng ạ con có thầy con thì dạy với ờ, ơn cha mẹ là ơn nhỏ nhất đó thầy hơn nó là ích kỷ nhỏ mọn thành thử ra tụi con cũng rất là đau khổ à, tụi con cũng thấy là ơn cha mẹ rất là lớn nhưng mà tại con cho đó là nhỏ bé nên nếu tụi con phụng dưỡng cha mẹ tuổi già mà đầy đủ quá thì coi như là ích kỷ chúng sanh như vậy là có lỗi như vậy là thầy con dạy như vậy ừ, không đúng rồi một mặt là con phải phụng dưỡng cha mẹ đó là cái ơn mà của mọi người đền đáp công ơn là phải phụng dưỡng cha mẹ không được nặng lời khi cha mẹ già yếu cái thứ hai mấy con đem chánh pháp dạy cho cha mẹ tu tập là cái là mấy con báo hiếu thứ nhất đó mình nuôi dưỡng cha mẹ mà để cha mẹ mình trong ác pháp là cha mẹ mình còn đau khổ nữa mà nuôi dưỡng cha mẹ mà đem đạo đức đem đạo Phật dạy cho cha mẹ mình để giữ cái tâm bất đồng thanh thản an lạc vô sự tức là mấy con đã đại hiếu đó đền đáp công ơn đó mới là xứng đáng với công ơn của cha mẹ sanh mình nuôi chứ đâu phải mà ơn của cha mẹ là nhỏ đâu lớn lắm đấy còn có th có thầy có con ra đời ở trên này là cái ơn của cha mẹ là rất lớn không có cha mẹ là không có mình đó nên mình phải biết ơn đó ừ. Ừ. con hỏi thầy không